Chào anh em đã trở lại kênh của mình ha Hôm nay mình tiếp tục ra video để chia sẻ cho anh em Nội dung trong video này mình chia sẻ cho anh em là một cái app hoán đổi được cái khuôn mặt của những bức ảnh nghe anh em Có hai vấn đề mình chia sẻ cho anh em nè Thứ nhất là ảnh tự chọn của anh em Và thứ hai là ảnh trong thư viện của cái app luôn Có rất là nhiều cái khuôn mặt của ca sĩ nè, diễn viên nè Có cả Donald Trump, Tổng thống Mỹ Có cả Hitler luôn có cả là Michael Jackson hoặc là Sơn Tùng và có rất là nhiều món khác nữa nghe anh em. Để biết app này là app nào, mời anh em theo dõi tiếp video này của mình. Mình đang chia sẻ cho anh em trên điện thoại hệ điều hành Android nghe anh em. Bây giờ anh em vào cửa hàng xét lay tải cho mình cái ứng dụng này File app Cài đặt xong rồi bây giờ bắt đầu mở cái ứng dụng lên nghe anh em Anh em chọn net nè Net Net luôn Chọn là Let's Eget Tha Giao diện của nó nghe anh em Ở đây có chụp ảnh nè Có thực diện nè Bây giờ mình chọn ảnh có sẵn nghe anh em Anh em nhấn vào đây bây giờ chọn ảnh để bắt đầu hoán đổi nè chọn ảnh này xong rồi anh em tìm đúng cái chữ phay warp rồi chọn more film chọn tiếp là pitch room Jewelry để lấy ảnh hoán đổi nha em bây giờ mình lấy ảnh này khuôn mặt đã được hoán đổi bấm vào cái reverse C này để hoán đổi cái bức ảnh còn lại nha em ảnh còn lại đã được hoán đổi nha em chọn sell để lưu nè rồi lùi lại chọn sell ở đây để lưu luôn mình sẽ thao tác thêm một ảnh nữa để anh em nhìn rõ nè Vừa rồi mình hướng dẫn cho anh em cách hoán đổi những bức ảnh tự chọn Bây giờ mình hướng dẫn anh em cách hoán đổi ảnh theo mẫu có sẵn nghe anh em Anh em chọn chỗ này Ở đây có rất là nhiều mẫu Nhưng người ta không có để ảnh Chỉ để cái chữ ở đây Anh em tìm hiểu rồi chọn vào Những chữ ở đây nè Có theo từng chủ đề luôn nghe anh em Anh em thích cái nào thì chọn cái đó Bây giờ mình làm một vài mẫu cho anh em xem Chọn cầu thủ Neymar đi Chọn ảnh xong anh em chọn USE ở đây Tìm chữ Faywap Rồi chọn Chọn Morphine à. Chọn Wisdom reality Chọn ảnh của mình đi đã được hoán đổi nghe anh em tiếp tục nhấn vào Reverse C. Muốn lưu thì mình chọn Cell là xong. Bây giờ mình làm thêm một mẫu nữa để anh em rõ hơn nè. Làm xong hết rồi Lưu rồi luôn Bây giờ mình tìm cái thư mục lưu những cái bức ảnh của mình tạo nè nằm ở thư mục Phay App luôn nghe anh em. Nội dung đến đây đã kết thúc rồi. Nếu anh em thấy thích nhớ like, đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào!